Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 4 ngày 9 tháng 6 năm 2021, tức ngày 29 tháng 4 năm 2021 âm lịch, ngày Mậu Tý, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Mậu Tý hôm nay là Bính Ngọ, Giáp Ngọ. Con giáp xung tháng Quý Tỵ là Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. 1. Tử vi tuổi Tý. Chính tài ghé thăm mang tới tin vui về tiền bạc cho con giáp tuổi Tý, có thể là tiền lương từ khoản làm việc thêm của bản mệnh hoặc nhận được tiền hỗ trợ tiền trả nợ từ ai đó. Dù sao, số tiền này tuy không nhiều nhưng đủ làm cho ngày cuối tuần của bạn thêm vui vẻ, thoải mái. Thủy khí vượng cho thấy tình hình sức khỏe của tuổi Tý không được đảm bảo. Thời tiết nắng nóng là lúc bạn nên ưu tiên việc nghỉ ngơi hơn là cố làm việc nhiều hơn. Nên cố gắng làm việc tập trung để hoàn thành sớm công việc, có nhiều thời gian nghỉ hơn nữa. Theo lịch vạn niên, ngày mùng 9 tháng 6 năm 2021 dương lịch là ngày can mậu, ngày can mậu không trị bệnh ở bụng. Do đó,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 Đây thực sự là một ngày bận rộn với vô khối những nhiệm vụ khó khăn được dành cho con giáp tuổi Sửu dưới tác động của kiếp tài. Tuy nhiên nếu bạn nỗ lực và nhìn nhận mọi thứ với tinh thần tích cực thì bạn sẽ thấy kết quả xứng đáng với mong đợi của mình. Đây cũng là ngày mà bạn buộc phải học cách tương tác với tập thể thay vì chỉ làm việc một mình. Ngũ hành xung khắc cho thấy, một vài vấn đề của cơ thể chính là mối bận tâm lớn nhất của bạn ngày hôm nay, nhất là có thể nó liên quan đến tín hiệu gì đó mà bạn thờ ơ, bỏ qua trong những ngày trước. Thay vì bận rộn với công việc thì hãy đầu tư thời gian cho sức khỏe một chút nhé. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, hợi. 3. Tử vi tuổi dần, Thiên quan dự báo sự nóng vội của con giáp tuổi dần, đôi khi bạn trở nên thiếu kiên nhẫn nếu như mọi việc đi theo hướng mà mình không mong muốn. Đừng quên rằng bạn luôn có được sự hỗ trợ từ những người xung quanh ngay khi bạn cần, vậy thì hãy cố gắng để sẻ chia với họ và có được sự giúp đỡ. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bạn tránh xa thị phi, rắc rối liên quan tới mối quan hệ trong nhà hôm nay. Ngay khi có được sự giúp đỡ, bạn hãy tự cứu mình, đừng quá phụ thuộc hoặc quên mất rằng bản thân có đủ năng lực để vượt ra những tình huống hiện tại. Ngày mùng 9 tháng 6 năm 2021 là ngày Nguyệt Kỵ. Theo dân gian, mồng 5, 14, 23, đi chơi còn thiệt, nữa là đi buôn. Do đó, hôm nay được xem là ngày nửa đời, nửa đoạn nên làm gì cũng chỉ giữ chừng, khó đạt được mục tiêu giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ Ngọ, Tuất. 4. Tử vi tuổi Mão. Hôm nay xuất hiện hình hại vô lễ nhắc nhở người tuổi Mão nhớ kiểm soát cảm xúc, tông giọng của mình, tránh trường hợp lớn tiếng với người lớn tuổi. Hơn nữa, phải nhớ uốn lưỡi nhiều lần trước khi nói, chứ nên thích gì nói nấy một cách tùy tiện. Chính quan hỗ trợ cho nhiệm vụ của con giáp tuổi Mão hôm nay được hoàn thành tốt, chỉn chu. Có vẻ bạn rất hào hứng với một vị trí mới nào đó, Tuy nhiên nếu bạn đã ý thức một cách rõ ràng về những trách nhiệm đi kèm hay chưa, sẽ có nhiều gánh nặng đi kèm theo nữa đấy, đừng quá chủ quan nhé. Đây là ngày mà bạn sẽ cần phải học cách nhìn nhận mọi việc một cách thực tế hơn và sẵn sàng để lãnh nhận những trọng trách được giao phó đấy. Hãy tự tin lên, khi bạn tin mình làm được thì mọi thứ cũng trở nên đơn giản hơn. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, Thìn, Tuất. 5. Tử vi tuổi Thìn Tam hợp là tín hiệu đáng mừng để con giáp tuổi thìn từng tổn thương trong tình cảm chọn thời điểm này để mở lòng, tạo điều kiện cho người khác giới tìm hiểu mình. Lúc này cũng là cơ hội để cho những cặp đôi hóa giải những căng thẳng trong mối quan hệ hiện tại, hai người ngày càng thấu hiểu và yêu thương nhau hơn. Tỷ kiến xuất hiện khiến ngày cuối tuần của bạn có nhiều rắc rối tiềm tàng. Thậm chí, cuộc vui tụ tập bạn bè, người thân cũng không được được những mong muốn mà bạn hướng tới. Hãy giữ cho mình một tinh thần tỉnh táo, bản lĩnh, một suy nghĩ chín chắn thay vì nghĩ gì làm đấy ngày hôm nay. Thổ thủy xung khắc ảnh hưởng không tốt cho vấn đề tiền bạc của bản mệnh, bạn đang mua sắm quá tay rồi đấy. Hãy tránh xa những món đồ bạn quá thích bằng cách không theo dõi những trang bán hàng đó nếu không bạn sẽ không kiềm chế được và liên tục mua đồ mới đấy. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Thân. 6. Tử vi tuổi Tỵ con giáp tuổi tỵ có biết niềm đam mê thực sự của bạn là gì không? Thiên ấn xuất hiện dự báo đây là ngày mà bạn khám phá chính những cảm xúc của mình, biết được những mong muốn và vị trí của bản thân trong đời sống để tìm kiếm những hướng đi, những kế hoạch chính xác và thích hợp cho tương lai đấy. Họa, thủy xung khắc ảnh hưởng không tốt tới vận trình tình cảm của bản mệnh, có thể vì hai người không thống nhất được một vấn đề nào đó và hai người không chịu lắng nghe nhau, ai cũng muốn bảo vệ cái tôi của mình, nếu nghĩ lại, bạn sẽ cảm thấy hối hận với hành động bồng bột của mình. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 29 âm lịch nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan. Bản mệnh nên lưu ý tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi. 7. Tử vi tuổi ngọ, Ảnh hưởng của lục xung nên con giáp tuổi ngọ không giỏi giữ được bình tĩnh trong ngày hôm nay khiến bạn có xu hướng nói điều không nên nói, làm việc không nên làm. Sẽ có thể có mối quan hệ bị dạn vỡ vì tổn thương hai người gây ra cho nhau vào thời điểm này. Chính ấn hỗ trợ cho con giáp tuổi ngọ bước vào ngày mới với tinh thần đầy chủ động, tâm trạng tốt, nhờ thế bạn bước qua những thử thách của ngày này và làm việc hiệu quả. Chẳng có gì ngạc nhiên khi bạn sẽ có được sự ghi nhận và đánh giá cao từ mọi người xung quanh đấy.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 sự chủ quan sẽ gây hại cho bạn trong lúc này đấy. Ngoài ra, đừng quá tin tưởng một người mà dù bạn đã thấy rất thân thiết, lòng người luôn khó đoán, bạn nên luôn để cho mình một đường lùi đi nhé. Kiếp tài dự báo, đây thực sự là một ngày không dễ dàng gì với con giáp tuổi mùi. Dường như những vấn đề rắc rối của hiện tại, kết hợp với điều gì đó trong quá khứ sẽ làm cho bạn phải nghĩ ngợi, chăn trở khá nhiều. Nếu bạn có thể tìm lời khuyên từ những người xung quanh thì mọi việc sẽ tốt hơn đấy. Ngày tốt theo nhị thập bát tú kiêng cữ, khởi công tạo tác trăm việc đều không may, nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đào kênh rạch. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ. 9. Tử vi tuổi thân, Hôm nay Tam Hợp mang tới tin mừng tình cảm cho con giáp tuổi thân, đó có thể là một lời cầu hôn, đề nghị cưới xin, tin vui bầu bí. Người độc thân hứa hẹn có một buổi hẹn đáng nhớ, nhiều cảm xúc trong ngày này. Thực thần cho thấy, ngày hôm nay đem đến cho con giáp tuổi thân cơ hội cho một chuyến đi thú vị nào đó, hoặc một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ nào đó. Bạn cũng sẽ có được những phút giây thực sự vui vẻ, thoải mái bên những người thân yêu trong gia đình hay bạn bè. Ngũ hành tương sinh giúp bản mệnh cảm thấy lạc quan hơn với tình hình tài chính ở hiện tại. Có thể lời khuyên hữu ích của một người giàu kinh nghiệm giúp bạn chú tâm hơn vào việc cải thiện tiền bạc, không mải chi tiêu như trước giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ Tý, Tỵ. 10. Tử vi tuổi Dậu. Ảnh hưởng của Tý Dậu tương phá nên bản mệnh dễ gặp phải tiểu nhân trong ngày hôm nay khiến bạn không khỏi phiền lòng hay khó chịu. Nhưng nếu nhìn sâu vào vấn đề thì có thể thấy đối phương đang tự mang rắc rối đến cho chính họ mà thôi. Hôm nay dường như con giáp tuổi Dậu không có được sự yên ổn mà bản thân mong muốn, ảnh hưởng của thương quan nên thậm chí kế hoạch vui chơi của bạn còn không được thực hiện theo kế hoạch. Hôm nay bạn phải biết kiểm soát tốt cảm xúc của mình, tránh sự nóng nảy, cáu giận vô cơ làm hỏng việc. Ngũ hành tương sinh giúp bạn tìm thấy sự thư giãn quen thuộc trong tâm hồn, bất chấp sự bận rộn với công việc hay bị đặt vào một hoàn cảnh, một vị trí nào đó. Đây là cơ hội để bạn nghĩ ra những ý tưởng mới mẻ đấy nhé. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. 11. Tử vi tuổi Tuất Tỷ kiến nhắc nhở, đừng để những cảm tính khiến con giáp tuổi tuất đưa ra những phản xét có phần phiến diện trong ngày hôm nay. Có thể bạn cảm nhận thấy một điều gì đó, tuy nhiên hãy dành thời gian để tìm hiểu, xem xét thật kỹ lưỡng thay vì vội vàng đưa ra những kết luận sai lầm nhé, nếu không bạn sẽ hối tiếc đấy. Thủy thổ xung khắc dự báo có một số việc không hay xảy ra nhưng lại là điều kiện tốt để bạn rèn luyện bản lĩnh của bản thân. Nếu bạn cho phép bản thân bỏ cuộc hay chán nản thì bạn sẽ rất hối tiếc vì điều này đấy. Hôm nay là một ngày tuyệt vời để bạn vượt qua những thách thức cũng như chống lại những cám dỗ trong đời sống. Có lẽ bạn sẽ phải tự đặt ra cho mình những khuôn khổ, những quy tắc để có thể bám vào đó và hành xử trưởng thành, bản lĩnh. Nhờ vậy, bạn sẽ có những giây phút thực sự là hiệu quả trong công việc. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thân. 12. Tử vi tuổi hợi, Tam hội cho thấy người tuổi hợi tìm được sự an yên trong nội tâm đem lại cho cảm giác dễ chịu cho bạn trong ngày hôm nay. Người thân trong gia đình lúc này cũng lắng nghe bạn hơn và thậm chí họ còn mang tới cho bạn những lời khuyên rất xác đáng. Thiên tài mang tới tiền bạc, có thể lúc này bản mệnh khá sủng dình tiền trong túi nhưng khoan nghĩ vội tới việc mua sắm gì để chăm sóc vẻ bề ngoài của mình mà thay vào đó, bạn nên xem lại các khoản nợ của mình để thanh toán chúng trước đi đã nhé.